Thầy chào các em Hôm nay thầy trò chúng ta lại tiếp tục đi tìm hiểu môn lịch sử lớp 4 Thành thị ở thế kỷ 16-17 Trước tiên, thầy trò chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu thành thị là gì nhé Thành thị là trung tâm chính trị quân sự Nơi tập trung đông dân cư Nơi có công nghiệp và thương nghiệp phát triển Đó là thành thị thầy có các câu hỏi sau dành cho các em. Ở thế kỷ 16-17, nước ta có những thành thị nào nổi tiếng? Thành thị nào ở đằng ngoài? Thành thị nào ở đằng trong? Và câu 2, dựa vào thông tin sau, hãy hoàn thành phiếu học tập. Các em hãy vẽ phiếu học tập này và ghi câu hỏi vào tập nhé. Trong vòng 3 phút, thầy đợi các em. sau khi các con các em ghi xong vẽ xong bạn này rồi vào phiếu học tập chúng ta tiếp tục xem bài nhé đây là thông tin thầy cung cấp cho các em để trả làm thực hiện được tốt hai câu hỏi này ở thế kỷ 16-17 cuộc sống của thành thị như Thăng Long, Cố Hiến ở Hưng Yên, Hội An ở Quảng Nam trở nên sôi động và đây là lượt đồ các thành thị Việt Nam ở thế kỷ 16, 17 đấy các em. Một nhà buôn người Anh mô tả Thăng Long vào năm 1685 Thành Thăng Long có thể so với nhiều thành thị ở Á Châu Nhưng lại đông dân hơn Những ngày phiên chợ dân ở các làng lân cận kiệu kiệt gánh hàng hóa đến đông không thể tưởng tượng được. Các con đường rộng bây giờ đều trở thành chật chội. Nhà nghiên cứu văn hóa Phạm Đình Hổ mô tả lại, Đức Kinh Thành, Thăng Long, người nhiều, nhà ở sang sát, thường hay có hỏa hoạn. Phường hàng ngang và phường hàng đào là nơi bán áo các thứ tơ lụa, vóc, nhiễu, vân vân. Hàng buồm cũng là một phố buôn bán rất huyên náo. Còn ở phố Hiến như thế nào? Theo mô tả của người nước ngoài, bây giờ phố Hiến có trên 2.000 nóc nhà của các cư dân từ nhiều nước đến ở. Trong đó, người Trung Quốc và người Nhật Bản rất đông. Ngoài ra, còn có người Hà Lan, Anh, Pháp. Nơi đây buôn bán rất tấp nập. Hội An là thành phố cảng lớn nhất ở Đàn Trong. Các nhà buôn Nhật Bản cùng với một số cư dân địa phương đã dẫn nên thành phố này. Năm 1618, một giáo sĩ người Pháp đã nhận xét Hội An là hải cảng đẹp nhất, nơi mà thương nhân ngoại quốc thường lui tới buôn bán. Và đó là những thông tin của thầy cung cấp cho các em để thực hiện nội dung hai câu hỏi trên. Chúng ta có thời gian trong vòng 7 phút để làm nhé. Các em hãy xem từng like để chúng ta thực hiện trả lời tốt hai câu hỏi của mình. Mời các em làm bài. sau khi các em làm xong thì các em hãy coi tiếp bài giảng của thầy và so với lại kết quả nhé chúng ta cùng nhau đi so sánh kết quả câu 1 ở thế kỷ 16-17 nước ta có 3 thành thị nổi tiếng thứ nhất là Thăng Long ở Hà Nội thứ hai Hố Hiến ở Hưng Yên các em thấy không đây chính là đằng ngoài như vậy Thăng Long Hà Nội và Phố Hiến là ở đằng ngoài còn Hội An Quảng Nam là ở đàn trong như vậy với câu 1 này chúng ta trả lời là có 3 thành phố lớn nổi tiếng Thăng Long ở Hà Nội Phố Yến ở Hưng Yên và Hội An ở Quảng Nam thì Thăng Long và Phú Yến ở đàng ngoài còn Hội An ở đàng trong các em hiểu chứ nào chúng ta qua câu hỏi thứ hai và với cái bạn thì chúng ta thấy về phía dân cư đặc điểm dân cư thì ở Thăng Long đông dân hơn nhiều thành thị ở châu Á và phố Hiến thì có rất nhiều dân nước ngoài như Trung Quốc, Hà Lan, Anh, Pháp. Còn ở Hội An là dân địa phương và các nhà buôn Nhật Bản. Về quy mô thành thị thì ở Thăng Long lớn bằng thành thị ở một số nước châu Á còn ở phố Hiến thì có hơn 2.000 nóc nhà ở Hội An là Hội An là thành phố cảng lớn nhất đàn trong nằm trên đất Quảng Nam còn hoạt động buôn bán diễn ra như thế nào ở Thăng Long những ngày phiên chợ dân ở các làng lân cận gánh hàng hóa đến đông không thể tưởng tượng được buôn bán nhiều mặt hàng tơ lụa bóc nhiễu ở phố Hiến thì buôn bán tấp nập là nơi trung chuyển hàng hóa của nước ta với nước ngoài. Hội An là nơi dân ngoại quốc thường lui tới buôn bán. Và với kiểu đây, sau đây thầy sẽ cho các em xem một số tranh Và cái bế bức tranh này là gì không nào? Đây chính là ngày 1 tháng 8 năm 2010, thành Thăng Long của nước ta được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Đó là niềm kiêu hạnh của chúng ta đấy các em. Mời các em tiếp tục xem tranh. đây đây là bức tranh ngày 5 tháng 12 năm 1999 phố cổ Hội An được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới niềm kiêu hãnh chúng ta đó là chúng ta cũng rất là vui sướng vì nước chúng ta được như thế đấy các em cảnh dân cư đông đúc ở thế kỷ 16 17 cảnh cửa nhà đường xá ở thế kỷ 16 17 các em thấy không sang sát với nhau rất là dễ để gây hỏa hoạn và đây là cảnh buôn bán sôi động ở các thành thị ở thế kỷ 16 17 tóm lại thành thị nước ta lúc đó tập trung đông người quy mô hoạt động và buôn bán rộng lớn sầm uất sự phát triển của thành thị phản ánh sự phát triển mạnh của nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp qua các hoạt động buôn bán nối lên tình hình kinh tế nước ta thời đó rất phát triển đặc biệt là nông nghiệp tiểu thủ công nghiệp và thương nghiệp tạo ra nhiều sản phẩm để trao đổi mua bán kết luận của bài như sau vào thế kỷ 16-17 một số thành thị ở nước ta trở nên phồn thịnh Thăng Long, Phú Yến, Hội An là những thành thị nổi tiếng thời đó và sau đây thì có một bài tập như sau dành cho các em. Nếu tên thành thị cổ ở nước ta được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Các em nhớ nêu luôn ngày tháng năm được công nhận các em nhé. Tiết học đã hết thì chào các em. Phần nào các em chưa hiểu, phần nào các em chưa làm bài được, các em hãy mở đoạn clip bài giảng này lại xem lại nhiều lần để chúng ta hiểu kỹ rồi chúng ta làm bài các em nhé chúc các em làm tốt thầy chào các em hẹn các em những bài sau